Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình kiểm tra đầu cao cuối ca của xe máy suất kỷ lục PC2098 của Komatsu. Sau đây mời các bạn cùng xem. Đầu tiên các bạn kiểm để thực hiện cái quy trình kiểm tra này ấy, thì các bạn đỗ xe trên nền phẳng và đỗ theo tư thế à, gầu như trên hình. Đây là gầu thuận, trong trường hợp gầu ngược thì các bạn cũng đỗ theo như vậy. Đầu tiên à, các bạn kiểm tra ở khu vực ở phía gầu trước à, nhớ là khi các bạn thực hiện công việc kiểm tra thì các bạn phải à, vệ sinh xe sạch sẽ cũng như là dụng cụ chuẩn bị gồm có bơm mỡ à, bằng tay nếu các bạn thấy cần thiết à, một cái rẻ sạch và một cái à, búa để chúng ta gõ à, ở đây các bạn kiểm tra khu vực à, gầu sau đó thì các bạn kiểm tra khu vực cần cũng như kiểm tra khu vực trước của xe à, và tiếp theo các bạn kiểm tra à, giải xích ở bên à, tay phải nếu các bạn đứng ở ờ, phía trước nhìn vào hoặc là bên tay trái nếu tính từng người ngồi cabin sau đó các bạn vòng ra phía sau của xe à, kiểm tra xong xe thì các sau phía sau của xe xong thì các bạn kiểm tra bên giải phích ở bên tay à, phải nếu tính từng người ngồi trong cabin và các bạn vòng ra phía trước của xe ừ, sau đó thì các bạn đi đi lên à, trên cabin à, lên trên phần thân trên xe như vậy ở phần phía dưới chúng ta đã kiểm tra xong rồi thì chúng ta lên trên cái phần thân trên của xe ở phần thân trên của xe thì các bạn à, đầu tiên các bạn chui vào trong gầm à, các pin để các bạn kiểm tra trước à, sau khi kiểm tra xong thì các bạn sẽ vòng ra à, khu vực động động cơ cũng như khu vực bùng bơm để chúng ta kiểm tra à, ở đập mặt sau à, sau đó sang mặt trước sau đó thì các bạn vòng lại các bạn kiểm tra theo hướng à, phần thân trước của xe à, sau khi phần thân trước của xe xong rồi thì chúng ta sẽ sang sang phần thân trước của xe Đấy, sau đó các bạn đi vòng à, ra phía à, đằng trước à, để kiểm tra à, phần thân trước phần trên của xe Đấy, các bạn vào khu vực dưới à, motor của toa ở phần thân trước à, sau đó các bạn quay ra các bạn đi lên trên à, cabin ở lan can bên ngoài Đấy, các bạn đi các bạn kiểm tra nhìn tổng thể xe lại một lần nữa Đấy, sau đó các bạn vào trong các pin đó như vậy đó là toàn bộ cái quy trình à, kiểm tra à, xe vòng quay xe đầu ca cuối ca đối với máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu công việc kiểm tra này các bạn phải thực hiện hàng ngày à, trước khi à, chúng ta vận hành xe à, sau đây mời các bạn đi à, đến phần chi tiết à, công việc chúng ta thực hiện cái kiểm tra như thế nào đầu tiên các bạn kiểm tra khu vực phần gầu của xe trước để kiểm tra khu vực phần gầu này thì các bạn à, cũng đi vòng quanh à, phần gầu để chúng ta kiểm tra à, dùng mắt để chúng ta kiểm tra thôi kiểm tra đầu tiên các bạn kiểm tra các cái ghế chốt của răng gầu có bị tụt hay không à, bề mặt bên ngoài của gầu có bị biến dạng hay không cũng như là các um, à, khớp chuyển động của à, gầu có được bơm à, mỡ à, đầy đủ hay không trong trường hợp mà hệ thống bơm mỡ tự động của chúng ta mà không bơm à, được đến đầy đủ ấy, thì các bạn dùng bơm mỡ bằng tay để các bạn bổ sung thêm à, sau đó thì các bạn sẽ di chuyển à, lên trên phía à, thân gầu để chúng ta xin lỗi thân à, cần để chúng ta kiểm tra xi lanh của gầu cũng như là xi lanh của cần các đầu ti à, các ắc có uh, ờ, bơm mỡ đầy đủ hay không cũng đó xi lanh của bum à, trong trường hợp thiếu thì các bạn bổ sung thêm bằng bơm mỡ bằng tay à, sau đó thì các bạn quay sang phần phía à, à, đầu à, của bum xi lanh của bum hai cái đầu xi lanh của bum này các bạn cần chú ý à, mỡ cũng phải đầy đủ cũng như là các à, xem bề ngoài có vấn đề gì bất thường hay không các đầu ống tuyô dầu có bị dò dỉ ra hay không à, nhìn ở phía trước à, xi lanh dầu thôi để nhìn ngược lại lên một lần nữa à, như vậy là khu vực phía à, trước của cầu cần bu tiếp theo chúng ta kiểm tra bên à, trái của giải xích ở đây các bạn à, sau khi kiểm tra bên trước rồi thì chúng ta kiểm tra bên trái của giải xích à, ở kiểm tra giải xích này thì các bạn kiểm tra cái gì kiểm tra à, bu lông tắc kê xem có bị long hay không kiểm tra dầu à, mỡ à, của ga lê đỡ ga lê tì à, có bị dò dỉ ra hay không à, cũng như là kiểm tra dầu chuyển động cuối có bị dò dỉ ra không à, kiểm tra bánh dẫn hướng của chúng ta có bị mòn bất thường hay không à, các bạn nhìn bên trong bên ngoài để làm sao cho nhìn được à, kiểm tra được hết chúng ta chỉ dùng ống mắt thôi à, như vậy là ở cái giải à, à, xích này ấy, thì chúng ta đã kiểm tra bên trái xong về cơ bản bên trái cũng như bên phải sau khi các bạn kiểm tra giải xích ở bên tay trái xong rồi thì chúng ta vòng ra đằng sau để chúng ta kiểm tra giải xích bên tay phải về cơ bản giải xích bên tay phải cũng như là giải xích bên tay trái các điểm kiểm tra đều như nhau các lê đỡ gare tì à, có bị do gì dầu hay không cũng như là chuyển động cuối có do gì dầu hay không bánh dẫn hướng có bị mòn hay không à, Ờ, và các bạn kiểm tra ngoài ra các bạn kiểm tra ờ, độ trùng của giải xích à, như ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là à, bên trái chúng ta à, giải xích đang bị trùng à, vì à, giữa khoảng cách các đây đỡ và các đây tì chúng ta cái chiều à, trùng của nó lớn hơn 30 cm tức là à, khoảng cách nếu ta ngắm cái que à, qua à, thì à, điểm thấp nhất đến cái que ấy là lớn hơn 30 à, à, 30 à, mm như vậy là trùng còn nhỏ hơn 15mm thì là căng đó là các tiêu chuẩn của giải xích sau khi chúng ta kiểm tra ở phần xích xong rồi chúng ta ngửa lên phía trên à, cầm xe từ phía đầu của xe à, đi đến phía đuôi đây các bạn nhìn các bạn nhìn lên phía trên xem có điều gì bất thường hay không đó Chứ cái ống tuyô có bị do gì dầu hay không chuột có cắn hay không Đấy, đi ra phần phía đuôi ở phần đuôi này các bạn cũng như vậy các bạn nhìn xem lên trên xem có bị có điều gì bất thường không dầu dò gì gì không đó các bạn đi ra phần đuôi à, chỗ sạc à, nhanh nhiên liệu này ở phần khu vực sạc nhanh nhiên liệu này các bạn nhìn lại xem là dây à, hệ thống nhiên liệu có bị dò gì hay không Đấy, các bạn nhìn cả vào trong nữa trong quang trong của hệ thống giặt nhanh nhiên liệu các van điện cũng như tiêu dầu có điều gì bất thường hay không rẻ bẩn có tích tụ ở đây không Đấy xong rồi các bạn quay ra à, khoang à, bơm à, khoang khoang mỡ rồi là nút à, đây là cái nút ngắt à, khẩn cấp ở à, một số đời xe có một số đời xe không có đó các bạn nhìn lại lại nói về cái sạc nhanh nhiên liệu này thì có một số xe đời xe có và một, đời, một số đời xe không có đó, các bạn chú ý nó tùy theo cái này tùy theo sau khi các bạn kiểm tra ở phần đuôi xong rồi ấy, thì các bạn sẽ ừ, quay sang ờ, bên gầm bên tay phải các bạn à, từ khoang mỡ các bạn tính ra đó các bạn đi uh, kiểm tra gầm bên máy tay phải vòng ra đằng trước các bạn kiểm tra xem là có à, dầu dò gì hay không à, các à, vú mỡ rồi là các vị trí mà có bị thiếu dầu hay không thiếu mỡ hay không có bị lứt hay không tóm lại các bạn kiểm tra những cái điều bất thường rồi nhìn tổng thể lại một lần nữa Đó. sau khi chúng ta kiểm tra ở phần dưới xong hết rồi thì chúng ta sẽ lên trên máy à, bằng cầu thang à, ở trong quá trình lên thì các bạn có thể nhìn uh, cầu thang à, đi với uh, di chuyển theo công tắc 3 điểm để làm sao đảm bảo cho an toàn sau đó các bạn lên ờ, trên à, phần thân máy để các bạn bước tiếp theo sau khi các bạn lên cầu thang xong rồi ấy, thì các bạn vào khu vực ắt quy để các bạn gì à, kiểm tra khu vực ắt quy để thực hiện kiểm tra đầu thủy ắt quy đầu tiên các bạn gì à, bật cái à, ngắt ắt quy lên à, ở đây là cái vị trí mà chúng ta à, đã bật rồi đó. còn vị trí ngắt thì vị trí ngược lại đây vị trí ngắt là vị trí như này đây là dây uh, lóng còn đây là dây mát đó vị trí lắp Đấy. còn vị trí uh, bật thì là vị trí như này như vậy chúng ta phải bật cái vị trí này uh, lên trước sau đó chúng ta mới thực hiện công việc kiểm tra à, ác quy bước tiếp theo các bạn kiểm tra hộp cầu trì của ác quy à, hộp cầu trì của ác quy chúng ta hay gọi là hộp cầu trì nhiệt à, nếu như các bạn để qua đêm hoặc là để lâu à, một thời gian thì à, các bạn cũng có thể à, kiểm tra bằng cách là chúng ta ấn các à, nút màu đen đen ấy để đi xét lại bởi vì à, trong quá trình mà nó có thể bị nhảy hoặc xét đánh nó cũng có thể bị nhảy hoặc bị chập đâu nó có thể bị nhảy à, thì các bạn thì um, xét lại là bước tiếp theo chúng được. ta kiểm tra à, nước ắc quy chúng ta đi bộ à, ra phía cái chỗ đầu cầu thang ấy chúng ta mở lắp ắc quy ra để chúng ta kiểm tra như vậy là chúng ta đã mở được nắp ắc quy ở đây thì các bạn cũng kiểm tra à, à như những các ắc quy à, khác bình thường thôi các bạn kiểm tra à, các à, bu lông đầu bọt xem là có bị nong bị lỏng hay không à, rẻ hoặc là bẩn có tích tụ ở trên bề mặt ắc quy không thì các bạn loại bỏ các bạn kiểm tra nước của ắc quy về cơ bản nó ở giữa à, vạch à, lao và vạch ấp thì các bạn là ok hoặc các bạn có thể mở lắp ắc quy ra các bạn có thể nhìn được phía trong à, nước từ mặt cực à, à, cao trở lên khoảng độ 17 mm thì đặt yêu cầu hoặc có chạm cái à, ngưỡng trên thì đặt yêu cầu thường có một số ắc quy thì họ có cái phao để chúng ta kiểm tra à, điểm thứ hai của ắc quy đó là các lỗ thông hơi các bạn phải kiểm tra à, xem nó không bị tắc nếu tắc thì các bạn phải đi thông tắc đó là khu vực ắc quy Đấy, sau khi uh, xong rồi thì các bạn đóng ắc khu vực ắc quy lại chúng có quy lại để chúng ta chuyển sang cái um, khu vực khác bước tiếp theo chúng ta kiểm tra khu vực ở dưới các pin các bạn kiểm tra ở khu vực ắc quy xong rồi ý, thì các bạn chuyển vào bên trong khu vực dưới các pin để các bạn kiểm tra ở khu vực này thì các bạn kiểm tra cái gì à, các bạn kiểm tra các hệ thống à, dơ le cũng như cầu trì à, các bạn nhìn qua thôi Đấy, các bạn nhìn lên phía trên xem là có điều gì bất thường hay không rồi các bạn nhìn các đầu ống pio thủy lực của hệ thống à, van điện chúng ta hay gọi là solenoid van đó à, xem có ờ, bị dò dỉ dầu hay không cũng như là các rác điện à, có bị chuột cắn hay không nhiều mắt thôi đó các bạn tiếp tục các bạn quay sang đến các cái hệ thống van chống um, dung cần à, chống sốc cần đó rồi ờ, các bạn nhìn các dây thủy lực đường ống đấy, xem có vấn đề gì không cũng như là quạt thông gió rồi nước rồi cầu trì cũng như là hệ thống điện nói sau vâng. chung khi các bạn kiểm tra à, về phần điện ở trong khoang dưới khoang cabin xong rồi các bạn đóng cửa tủ lại đấy, các bạn kiểm tra à, à, ở trong cabin à, ờ, hạng mục tiếp theo đó là nước rửa kính có hai cái bình nước rửa kính đó các bạn kiểm tra nếu thiếu thì các bạn bổ sung thêm vào đó đấy hai cái bình rửa kính ạ khi các bạn kiểm tra xong ở phần dưới các pin xong rồi thì các bạn quay ra ngoài cửa các pin để các bạn kiểm tra à, dầu thủy lực ở đây dầu thủy lực thì các bạn à, thấy là có mắc này để chúng ta kiểm tra thế chúng ta kiểm tra như nào dựa trên các mắc này các mắc này các bạn nhìn thấy chúng ta có hai vị trí vị trí phía trên à, là vị trí rưỡi cần vị trí phía dưới là vị trí co cần vị trí phía trên thì cũng có hai vị à, có hai um, trạng thái để chúng ta kiểm tra trạng thái uh, máy nóng tức là nhiệt độ uh, dầu thủy lực từ 60 đến 80 độ C và trạng thái uh, máy lạnh tức là dầu thủy lực từ khoảng 15 đến 30 độ C như vậy các bạn kiểm tra nó cứ ở trong cái khoảng uh, giữa nếu là máy uh, lạnh thì ở giữa màu xanh máy nóng thì ở khoảng giữa uh, màu đỏ cũng tương tự như vậy ở cột phía dưới các bạn cũng kiểm tra có hai ở ờ, vị trí cụm cần à, bùm có hai vị trí máy nóng và máy lạnh nhiệt độ cực là từ 15 đến à, 30 cho máy lạnh và máy nóng là từ 60 đến 80 à, cho máy nóng đó đối với cả lọc ờ, dầu thủy lực này thì các bạn sẽ có um, à, cái thời gian là 1.000 giờ các bạn à, mới phải thay còn cái lọc thông hơi này cũng 1.000 giờ các bạn thay còn dầu thủy lực thì là 5.000 giờ ờ, các bạn à, mới phải thay ngoài ra lọc à, hồi à, ờ, của dầu lọc màu trắng ấy, thì là 500 giờ các bạn cũng là xúc rửa còn cái lọc cặn ở phía dưới đáy thùng cũng 5.000 giờ các bạn cũng đi xúc rửa loại dầu thủy lực là TO10 còn thể tích của nó là 2.400 lít mới và đổ lại là 1.300 lít đổ lại như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần 1 cái ừ, quy trình kiểm tra vòng quanh xe. Mời các bạn tiếp theo phần 2. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi chấm nam gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment phía dưới. Xin chân thành các bạn quan các bạn đã quan tâm theo dõi video này.